Xin kính chào các anh chị đến với kênh youtube ô tô Lân Ngọc Đồng Nai Hôm nay ngày 5 tháng 6 năm 2021 Cửa hàng ô tô Lân Ngọc Nai vừa về được chiếc xe Toyota Innova Năm sản xuất 2009 phiên bản G Biển số 60A 82368 Giá tiền cửa hàng chào bán chiếc xe này là 255 triệu Xin mời các anh chị xem sơ lược bên ngoài Bên ngoài sơn, màu sơn, ghi bạc Xe vừa về tới cửa hàng chưa có à, dặm sơn đánh bát chưa có bảo trì bảo dưỡng chưa có tẩy rửa hầm máy gì hết sau khi các anh chị xem xong video cửa hàng sẽ cho dọn rửa tẩy dặm sơn đánh bóng cũng như là bảo trì bảo dưỡng nha chiếc xe này năm sản xuất 2009 nha các anh chị phiên bản G giá tiền chào bán là 255 triệu xe rất là đẹp luôn không lỗi các anh chị nhé gầm máy rất êm mới bảo trì à, được cái bố nồi à, chủ người chủ người ta nói là mới bảo trì thay mới là cái bố nồi và chân côn macha còn à, cửa hàng sẽ cho thay nhớt với lại à, à, vệ sinh hầm máy anh chị xem nhé bản gờ của mình thì đủ đồ à, biển số cũng khá là đẹp nha giá tiền chào bán cũng khá là hợp lý 255 triệu mùa dịch anh chị xem xe lượt bên ngoài bên trong xe nha xe cực kỳ đẹp và liền chúng ta xem năm sản xuất cửa hàng ô tô Lương Ngọc Đồng Nai nằm tại xã Xuân Quế huyện Cẩm Mỹ tỉnh Đồng Nai nha các anh chị chuyên mua bán trao đổi các dòng xe ô tô cũ đã qua sử dụng từ 5 à, chỗ ngồi cho đến 9 chỗ ngồi à, giá tiền dao động từ 50 à, triệu cho đến 500 à, triệu à, hàng tháng cửa hàng về khoảng 450 chiếc xe Toyota Innova đủ loại cũng như các dòng xe khác từ 5 chỗ cho đến 9 chỗ ngồi cho nên các anh chị lưu ý là chúng ta xem kênh của YouTube Lân Ngọc Đồng Nai thì chúng ta bấm vào nút đăng ký có phải màn hình nha vì hàng tháng cửa hàng về khoảng 450 chiếc anh chị nào có bấm đăng ký thì có cập nhật được xe của Lân Ngọc cũng như Lân Ngọc sẽ thông báo cho các anh chị biết là có xe mới về qua tin nhắn nha xe của mình đủ đồ hết nha các anh chị xe rất là đẹp rất là đẹp các anh chị nhìn tay lái này còn rất là mới nha bản này bản G các anh chị nhé bản G có nút chỉnh đèn sáng tối các anh chị à, sáng tối à, rất là đẹp các anh chị nhé bản G 255 triệu nha Toyota Innova các anh chị lưu ý là xem video nhớ bấm đăng ký nha xe của mình mới à, bọc ghế là các anh chị mới bọc ghế bọc la phong bọc sàn luôn à, ghế là phong sàn rất đẹp các anh chị ơi 255 triệu Toyota Innova G 2009 nha xe đẹp không lỗi các anh chị giá mùa dịch nha Và nói chưa có bao giờ mà xe rẻ như cái thời điểm này và mùa này tức là cái à, cái xe này cách đây vài năm cửa hàng cầm 400 triệu đi mua về bán mà không có xe mà mua còn bây giờ chỉ còn 255 triệu thôi chúng ta có một chiếc Toyota Innova khá là đẹp và liền lạc như thế này đặc biệt gầm máy rất là êm nha xe không lỗi cái xe này cửa hàng thường thường chào bán giá nếu mà không phải mùa dịch thì độ tầm khoảng 285 à, triệu với 290 triệu mùa dịch này chúng ta bán nhanh gọn lẹ, chiếc xe rất đẹp nha các anh chị vỏ lớp mới vỏ lớp mới à, vỏ lớp mới nha à, năm sản xuất 2009 phiên bản G nha à, xe đầy đủ đồ hết các anh chị nha đầy đủ có cảm biến camera da cảm biến camera da à, các chị lưu ý là cửa hàng xin nhắc lại là cửa hàng luôn tuyển các anh chị làm cộng tác viên à, từ xa chúng ta làm à, không cần phải đến trực tiếp đến cửa hàng nha cũng không cần phải à, bỏ vốn bỏ công cũng không cần phải bằng cấp gì đâu tại vì hàng tháng cửa hàng về khoảng 450 chiếc tôi Toyota Nova đủ loại các anh chị lưu ý là chúng ta bấm vào nút đăng ký có phải màn hình cửa hàng sẽ cung cấp xe cho các anh chị qua hình thức tin nhắn nha vì hàng tháng cửa hàng về rất là nhiều xe các anh chị nào có bấm đăng ký kênh thì kênh sẽ nhắn tin qua cho các anh chị biết là chúng ta có xe mới về và đồng thời các anh chị biết là có xe mới về thì các anh chị à, chia sẻ và bán thôi ha xe gầm máy rất là đẹp nha lưu ý là số lượng anh chị làm cộng tác viên thì cửa hàng không hạn chế nha bao nhiêu anh chị cũng được thì hàng tháng à, về rất là nhiều xe chúng ta có à, đăng ký là có à, Ờ, thông báo của cửa hàng là có xe mới về à, vì vậy cho nên cửa hàng à, sẽ nhắn tin cho các anh chị biết là có xe mới về và các anh chị cứ việc chia sẻ bán thôi à, không cần phải bỏ công bỏ vốn không cần phải bỏ bằng cấp gì hết à, cửa hàng cung cấp xe cho các anh chị bán nha người có công người có của ra kiếm thêm à, thu nhập cùng Lân Ngọc Đồng Nai lưu ý là các anh chị à, giới thiệu cho cửa hàng ô tô Lân Ngọc mua thì các anh chị cũng có thu nhập các anh chị giới thiệu cho cửa hàng ô tô Lân Ngọc bán thì các anh chị cũng có thu nhập à, bán và mua đều hoa hồng như nhau à, sau khi khách hàng của các anh chị à, à, biết mà các anh chị bán xe thì à, số lượng nhiều các anh chị nên chia sẻ liên tục nha chia sẻ video liên tục và nhớ bấm vào đăng ký để cập nhật xe mới qua tin nhắn của cửa hàng nha các anh chị à, hàng tháng cửa hàng về rất nhiều xe anh chị nào à, bán nhiều thì một tháng khoảng à, ba bốn mươi chiếc thì đủ cho các anh chị à, kiếm thêm thu nhập không cần phải bỏ vốn bỏ công gì hết à, rất khỏe luôn hàng tháng cửa hàng về rất nhiều xe chúng ta lưu ý là cửa hàng à, số điện thoại cửa hàng 0919 nha 243566 xe gắn đầy đủ đồ chơi cho các anh chị như che mưa nè che mưa ốp kính nè viền đèn vỏ lớp mới nha vỏ lớp mới à, 209 bản G nha các anh chị 209 phiên bản G à, giá tiền là 255 triệu nha anh chị nào chốt thì gọi cho Lân Ngọc Đồng Nai số Zalo 0919243566 nha lưu ý là chúng ta nhớ bấm vào à, nút đăng ký có phải màn hình chúng ta vừa xem vừa bấm đăng ký cũng được à, vừa xem vừa chia sẻ cũng được nha à, đăng ký nhiều chia sẻ nhiều thì chúng ta bán nhiều có thu nhập nhiều à, Lân Ngọc cũng à, các anh chị bán xe cho cửa hàng Lân Ngọc thì việc đầu tiên nhất là cái hàng sẽ cảm ơn các anh chị trước xe chúng ta rất là đẹp cho các anh chị xem hầm máy nha phiên bản này của mình thì có ABS cho các anh chị phiên bản G209 có ABS nha máy đang nổ các anh chị máy nổ rất là êm luôn rất là êm luôn xe vừa về là cửa hàng cho quay liền chưa có vệ sinh chưa có lau chùi vệ sinh nha chưa có dặm sơn đánh bóng chưa có tẩy rửa hầm máy đó, quay cho các anh chị xem nguyên bản sau khi các anh chị xem xong cửa hàng sẽ cho tẩy rửa à, bảo trì bảo dưỡng lại nha đó. xe rất đẹp các anh chị nhé 2009 phiên bản G 2009 phiên bản G Toyota Innova 8 chỗ ngồi biển số Đồng Nai à, giá tiền 255 triệu anh chị nào chốt gọi cho cửa hàng Lợi Ngọc số Zalo 0919 24 3566 nha Rồi cửa hàng xin nhắc lại nữa là 60A 82368 là chiếc Toyota Innova năng suất 2009 phiên bản G. Giá tiền là 255 triệu. Anh chị nào sở hữu chiếc xe này gọi liền cho Lân Ngọc ô tô Đồng Nai. Số Zalo 0919 24 3566. Cửa hàng xin nhắc lại là luôn luôn tuyển các anh chị cộng tác viên bán xe qua hình thức từ xa. Chúng ta xem video như thế này, truy cập vào YouTube ô tô Lân Ngọc Đồng Nai và chúng ta bấm chia sẻ với góc phải màn hình với ở dưới màn hình thì sau khi chia sẻ xong khách hàng sẽ gọi lại cho các anh chị và các anh chị chụp số điện thoại của khách hàng à, chụp màn hình lại gửi Zalo cho Lê Ngọc Đồng Nai số Zalo 09 19 24 3566 sau khi các anh chị à, gửi Zalo xong cửa hàng sẽ à, gọi liên hệ trực tiếp với khách hàng và giao dịch mua bán với khách hàng sau khi mua bán xong cửa hàng sẽ chuyển khoản cho à, các anh chị tiền hoa hồng tiền môi giới mà các anh chị không phải cần đến nhận trực tiếp tại cửa hàng lưu ý là anh chị nào làm cộng tác viên không giới hạn tuổi tác nha à, bao nhiêu tuổi làm cũng được à, không cần phải bằng cấp cũng như không cần phải bỏ vốn à, bỏ à, tiền gì hết cửa hàng sẽ cung cấp cho các anh chị hết tất cả các dòng xe à, mà thị trường đang xài à, hiện nay và những cái dòng xe thông dụng nhất như Toyota Innova, Fortuner, Ford Isuzu à, Kia Morning Vios hoặc là Hyundai i10 những dòng xe thông dụng các anh chị chỉ việc bấm xem và thích xe nào thì chúng ta chia sẻ bán xe đó và nhớ lưu ý là đặc biệt là chúng ta phải bấm vào nút đăng ký để cập nhật được nhiều dòng xe của Lân Ngọc Đồng Nai vào cái cửa hàng đó, chúng ta không đăng ký thì kênh sẽ không thông báo tin nhắn để các anh chị biết là có xe mới về cũng như là chúng ta bấm đăng ký và bấm chia sẻ để có xe cùng bán với Lân Ngọc Đồng Nai cửa hàng à, ô tô Lê Ngọc Nai mở điện thoại số Zalo 0919243566 số điện thoại di động 0868 337779 à, cửa hàng xài hai số nha các anh chị xin nhắc lại 0868 337779 là số điện thoại di động và số Zalo 0919243566 các anh chị lưu ý là cửa hàng về rất nhiều xe chúng ta vừa xem vừa bấm đăng ký cũng được và vừa xem vừa chia sẻ cũng được Hiện nay cửa hàng cập nhật xe liên tục à, hàng tháng về khoảng 4-50 chiếc. Không bấm đăng ký, không cập nhật được xe mới và không có xe bán. Cũng như chúng ta bán xe nào chúng ta chia sẻ xe đó nha. Cửa hàng còn rất nhiều xe. Và các anh chị nhớ là chúng ta à, không cần phải bỏ vốn bỏ công mà không cần trình độ bằng cấp tuổi tác nha chỉ cần có chơi zalo facebook chia sẻ là được xin nhắc lại hai số điện thoại 0919 243566 và 0868 337779 à, lưu ý là mở điện thoại 24 trên 24 và luôn tiện các anh chị cộng tác viên giới thiệu cho cửa hàng Lân Ngọc mua cũng như giới thiệu cho cửa hàng Lân Ngọc bán đều có hoa hồng như nhau cảm ơn các anh chị đã bỏ chút thời gian quý báu xem cửa hàng ô tô Lân Ngọc quay phim cảm ơn các anh chị đã chia sẻ video và đậm, à, trước khi tắt máy nhớ bấm nút và nút đăng ký cũng như là bấm chia sẻ để kiếm thêm thu nhập và niềm vui từ ô tô Lân Ngọc Đồng Nai các anh chị mua cho anh em bạn bè người thân cũng như giới thiệu cho người khác cùng mua chúng ta đều à, có hoa hồng như nhau nha xin chào các anh chị cảm ơn các anh chị đã bỏ chút thời gian quý báu xem tin xin chào và hẹn gặp lại xe sau